Ok, ờ, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mạnh Tiến. Ờ, thì ừm, đây là một cái video tiếp theo. Ờ, ở trong video video lần này thì mình sẽ nói về ờ, các cái tư duy, cơ hội cũng như là cái các cái cách để ờ, mọi người có thể kiếm tiền được ở trong cái thị trường ờ, BO ờ, trên sàn ờ, DNX này nhá. <coughs> OK, thì, à, bắt đầu thì đầu tiên mình sẽ, ơ, à, nói về cái, ưm, um, các cái cơ hội khi mà mọi người tham gia vào cái thị trường này, thì những cái cơ hội, ờ, là gì? <coughs> Thì, ờ, đầu tiên, ờm, um, ở đây chỉ là những cái quan điểm, ờ, cá nhân, những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, mình đúc kết ra thôi nhé mọi người nhé. Thì, ờ, OK thì cái cơ hội như mọi người cũng biết thì trong những năm gần đây thì cái thị trường ờ, ờ, giao dịch ừ, tiền ảo rất là đang đang rất là phát triển và nó đang chiếm một cái vị thế rất là cao trong cái thị trường tài chính vì cái số lượng người ờ, số lượng người giao dịch ngày càng tăng cao đúng không <clears throat> thì tại vì sao mà cái thị trường này nó lại nổi và nó lại hấp dẫn như đến như vậy thì đầu tiên là khi mà mọi người tham gia cái thị trường này điều đầu tiên phải nói đến là lợi nhuận sẽ rất là cao lợi nhuận sẽ rất là cao và sẽ rất là nhanh đấy thì như mọi người cũng biết thì là uh, cả cái lãi suất khi mà mọi người ờ, ví dụ mọi người có một số vốn mọi người bỏ cái số vốn đó vào trong ngân hàng thì cái lãi suất của ngân hàng trung bình là từ 3,5 đến 5, uh, uh, đến 5 5,3% đúng không? Thì đây mình cũng chuẩn bị mình xem lãi suất của một số các cái ngân hàng. Đây ví dụ như là lãi suất của VPBank thì là từ 4,8 đến 5,3% trên một năm đúng không? Um, uh, ờ, FCB này là lãi suất là từ 3,95 này đến 5,7% trên một năm này. Đấy. <clears throat> thì đây là cái lãi suất ờ, kỳ hạn một năm cao nhất là 5,6% của VB Bank này Đấy, như mọi người thấy thì nó chỉ ờ, từ mức trung bình là từ khoảng uh, 3 4 4% 4% đến 5,7% ờ, trung bình nó chỉ ở tầm khoảng độ mức này thôi với cái số vốn mọi người có mọi người bỏ vào vân ngân hàng thì trong vòng một năm mọi người chỉ nhận được cái lãi suất là từ 3,5 cho đến 5,7% nhé mọi người nhé thì ok thì nhưng mà đối với thị trường tài chính thị trường tài chính thì mọi người phải hiểu thị trường tài chính là là nó là money game nhé mọi người nhé ok thị trường tài chính là money game thì ở trong cái thị trường tài chính này mọi người khi mà mọi người tham gia vào thị trường tài chính này nếu như mọi người có kiến thức và đã chuẩn bị đầy đủ có một đội nhóm mạnh à, có người dẫn dắt ừ, nhiệt tình thì khi mà tham gia vào trong cái thị trường tài chính này một ngày mọi người kiếm từ 3 đến 5 phần trăm nó sẽ rất là dễ chỉ trong vòng một ngày thôi mọi người đã có thể kiếm từ 3 đến 5 phần trăm trên tổng số vốn của mình rồi đó đó là một cái cơ hội để ờ, kiếm tiền rất là nhanh đúng không nhưng mà đi kèm với với với cơ hội kiếm tiền nhanh thì cái rủi ro nó cũng sẽ rất là cao đấy đó chính là cái lý do vì sao mọi người phải tìm à, mọi người phải học hỏi nhiều kiến thức nhiều kinh nghiệm trước khi tham gia vào cái thị trường này hoặc là mọi người có thể tìm một cái à, đội nhóm uy tín đấy, để dẫn dắt mọi người kìa, ờ, cùng nhau kiếm lợi cái cái lợi nhuận và an toàn <clears throat> ok thì đó chính là cái cái cái cơ hội nha mọi người nhá thì như mọi người cũng đã biết <clears throat> thì um, <clears throat> trước ờ, ở các cái video trước đây thì mình cũng đã có chia sẻ về các cái ờ, cách tạo tài khoản ừ, rồi là thiết lập tài khoản trước khi mà tham gia cái ờ, để để bắt đầu tham gia cái thị trường này uh, <coughs> ok thì trước khi mà tham gia nhé mọi người phải chuẩn bị cho mình một cái một cái tư duy đấy khi mà mọi người tham gia mọi người phải chuẩn bị một cái tư duy tại vì sao như mọi người biết thì hiện tại thì là các cái sàn giao dịch BO gặp rất chi là nhiều các cái ờ, phốt giống như là kiểu như là uh, cờ ờ, cái này chỉ là cờ bạc thôi chỉ là đỏ đen xanh đỏ lên xuống thôi chứ làm gì có có kiến thức gì rồi là các thứ đấy thế nhưng mà <clears throat> đó là những cái tư duy của những cái người mà mà không có kiến thức không <clears throat> không có cái tư duy về đầu tư đấy thì người ta mới nói như vậy thôi còn khi mà mọi người đã tìm hiểu đã có kiến thức đã có những cái hiểu biết về cái thị trường này rồi ấy thì <clears throat> mọi người sẽ có một cái tư duy khác đấy tư duy giống như bản thân mình cũng vậy thôi ban đầu thì mình cũng nghĩ nó chỉ là ở ờ, cái này 30 ờ, giây một lệnh ừ, tăng hoặc là giảm thì mình cứ nó là tỷ lệ 50 50 mà đấy tỷ lệ 50 50 thì cứ đánh bừa 10 lệnh thì kiểu gì chả ăn vài lệnh đúng không đấy kiểu như thế đấy là cái tư duy của của những cái người mà không có kiến thức bản thân mình trước đây cũng cũng từng như vậy rồi đấy và khi mà mình uh, bắt đầu mình mình cảm thấy ở cái thị trường này nó có một cái tiềm năng rất là lớn nó có một cái cơ hội rất là lớn để để mình kiếm tiền được ở cái thị thị trường này nên là mình bắt đầu mình vào mình tìm hiểu đấy thì ờ, đầu tiên cái mình phải chuẩn bị một cái tư duy là sao khi để tham gia vào thị trường này tư duy đó chính là tư duy đầu tư nhé mọi người nhé mọi người phải chuẩn bị một cái tư duy là đầu tư thì tại sao tại sao lại phải chuẩn bị một cái tư duy là đầu tư tại vì <clears throat> khi mọi người tham gia cái thị trường này đấy như mình cũng đã nói khi mọi người tham gia cái để mà mọi người kiếm được 3 đến 5 phần trăm trên tổng số vốn một ngày thì nó rất chuyện nó nó rất là đơn giản thế nhưng cũng có khi là một ngày mình sẽ phải chấp nhận mình mất từ 3 đến 5 phần trăm Đấy, chứ không phải là ngày nào mình cũng cũng có thể kiếm được đều đều từ 3 đến 5% đúng không? Cũng phải có ngày ờ, mình thua, có ngày mình thắng. Đấy. Thế nhưng mà khi mà mọi người tham gia vào các đội nhóm ấy, khi mà mọi người tham gia vào các đội nhóm thì các đội nhóm các chuyên gia luôn luôn luôn là chốt lãi này, chốt lỗ cho mọi người đúng đúng cái cái cái target của ngày hôm đó ví dụ hôm nay mình ăn 5% là mình nghỉ này đấy ở trong cái buổi zoom này ăn 5% là nghỉ và ví dụ như trong buổi zoom sau mình âm âm 3 đến 5% là mình nghỉ đấy nên là nó sẽ không xảy ra cái việc vấn đề là là mọi người bị chơi quá nhiều đấy <clears throat> chơi quá nhiều và đi đi gấp lại đi không không không đúng phần trăm và dẫn đến cháy tài khoản đấy thì hầu như tất cả các đội nhóm khi mà họ sắp xếp các cái buổi zoom hàng ngày như thế và họ sẽ có cái sự điều chỉnh à, ví dụ như là <clears throat> à, hôm nay âm thì chỉ chốt đến đây thôi và ngày mai sẽ lại kéo lại đấy ví dụ như thế thì hầu như tất cả các đội nhóm khi mà mọi người tham gia mọi người tham gia từ đầu tháng đến cuối tháng tròn 30 ngày thì hầu như là là các đội nhóm không bao giờ sẽ có chuyện xảy ra là đội nhóm bị âm đấy đúng không ạ thì vấn đề là cái tư duy của mình phải là tư duy đầu tư mà tư duy đầu tư chính là tư duy dài hạn chứ không phải là ngắn hạn nhé đấy nếu như tư duy ngắn hạn thì lại là tư duy của của việc đánh đỏ đen mất rồi đánh đỏ đen đánh cờ bạc rồi đấy thì <clears throat> tại vì sao lại nói là là tư duy dài hạn tư duy dài hạn chính là mọi người phải nhìn ra cái lợi nhuận nó nó xa ra chứ nó đừng nhìn cái lợi nhuận nó gần đấy ví dụ như là <clears throat> Ờ, khi mọi người tham gia vào một đội nhóm đấy một tuần đầu tiên ví dụ một tuần đầu đầu tiên thì uh, uh, bị âm chẳng hạn một tuần đầu tiên bị âm đi bị âm tầm khoảng độ 5 10 phần trăm đi đúng không mọi người đã bảo là ui đội nhóm này không ổn đâu toàn âm thế này thế nọ thế đúng không nhưng mà khi mà mọi người theo đầy đủ cả một tháng ấy thì <clears throat> mình mình mình chưa từng gặp một cái đội nhóm nào mà mà khách mà theo nguyên một tháng mà lại bị âm trừ khi là khách theo không đúng cái lệnh theo, theo không đúng phần trăm của những cái người đọc lệnh đấy thì mới dẫn đến việc bị âm thôi còn nếu như theo đúng đủ đều thì bất kỳ đội nhóm nào sau khi mà chốt lãi theo theo tháng ờ, theo tuần thì không bao có có chuyện là tài khoản của mọi người bị âm cả đấy thì nên là mọi người phải chuẩn bị là một cái tư duy dài hạn nhé mọi người nhá đấy <coughs> ok thì ờ, đó là cái, cái mình vừa chia sẻ đấy là cái cơ hội và cái tư duy trước khi mà mà um, tham gia vào cái thị trường này đấy, những cái ờ, này nó cũng xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân mình thôi đấy, tại vì trước khi mình tham gia thị trường này mình cũng không biết gì mà mình cũng chỉ là thấy nó dễ kiếm tiền thì mình tham gia vào thôi ok à, thì tiếp theo là sẽ mình sẽ chia sẻ về các cái cách kiếm tiền ở trong cái thị trường uh, ờ, bo này nhá <clears throat> ok thì trước tiên thì mọi người phải hiểu bo là gì đã đúng không mọi người phải biết được mình làm cái gì đã mình mình phải mình làm gì mình phải tìm hiểu kỹ nó đã chứ đúng không thì ok đây mình uh, <clears throat> đây chính là Ờ, các cái đây chính là khái niệm và cách hoạt động của JBU thì đây như mọi người có thể thấy là một hành động mua bán hợp đồng quyền chọn nhị phân đấy hợp đồng này cung cấp rủi ro xác định kết quả rõ ràng chúng được gọi là nhị phân vì ờ, có hai kết quả có thể xảy ra khi hết hạn đấy tức là trong thị trường tức là xanh uh, uh, giá lên hoặc giá xuống đấy, đấy. thì ok um, thì ờ, đây là cái khái niệm cơ bản ừ, của BO đấy và tiếp đến là mọi người sẽ tìm hiểu về cái blockchain nhé mọi người nhé blockchain nhé blockchain là gì blockchain là cái công nghệ chuỗi khối cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa đấy và cái này thì tại tại vì sao mình lại sâu ra cái khái niệm blockchain này thì mọi người hiểu là cái sàn mình đang chơi ở đây mình đang tham gia ở đây là sàn denix com thì cái sàn này nó sẽ giao dịch nhị phân đấy và dựa trên kết quả của ba ba sàn uy tín ba cái sàn uy tín trên toàn thế giới nhé mọi người nhé thì ok mình ở đây mình có để một cái ờ, sàn ở đây chính là sàn Binance đấy sàn Binance thì cái sàn này thì ờ, chắc là mọi người nếu như mọi người tìm hiểu về tài chính thì chắc chắn là mọi người sẽ biết thôi cái sàn này cực kỳ uy tín trên toàn thế giới rồi dùng được sử dụng rất là lâu rồi đấy <clears throat> thì blockchain chính là <clears throat> mọi người hiểu đơn giản tức là cái các cái dữ liệu các cái dữ liệu các cái khối dữ liệu đấy các cái khối dữ liệu ở đây sẽ được bên sàn DNX này cập nhật một cách nhanh và chính xác nhất đấy cập nhật một cách nhanh và chính xác nhất tức là kết quả ở trên sàn DNX sẽ dựa theo cái kết quả ở trên sàn Binance này một cách nhanh và chính xác nhất đấy thì nên là, à, thì cái ờ, khái niệm blockchain là nó là như thế và cái đặc điểm nổi bật của cái blockchain này là gì tức là nó các các cái kết quả này nó không hề làm giả nó không phá hủy các cái chuỗi blockchain đấy <clears throat> và dữ liệu ở trong blockchain là không thể sửa đổi nha mọi người nhé không thể sửa đổi và nó sẽ lưu trữ mãi mãi đấy và về phần bảo mật thì các thông tin dữ liệu blockchain được phân tán an toàn tuyệt đối đấy thì ờ, và minh bạch này đấy ai cũng có thể theo dõi cái dữ liệu blockchain này <clears throat> ok thì đây là một số các cái đặc điểm nổi bật của cái blockchain này thì tại vì sao mình lại sâu ra các cái ờ, lý thuyết các cái khái niệm này là bởi vì ờ, <clears throat> để cho mọi người thấy là cái sàn DNX này nó không hề nó không hề lừa đảo nó không hề làm giả kết quả như mọi người vẫn thường thấy bảo là uh, uh, mất vào đây không được uh, xác minh không có dữ liệu uh, minh bạch gì sẽ bị lừa rồi là thế nọ thế kia đấy thì hôm nay mình sâu cho mọi người tất cả những cái kiến thức này để mọi người biết được là cái cái mức độ uy tín để mọi người có thể lựa chọn mọi người có thể tham khảo đấy <coughs> ok thì ờ, như vậy thì ờ, <coughs> trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng kết lại đó chính là mình đã chia sẻ về các cái về các cái cơ hội này về ờ, cơ hội này về cách ờ, cách ừ, cách cách để ờ, kiếm tiền ở trên cái thị trường này này cái tư duy này <coughs> ok thì uh, cái uh, phần cách kiếm tiền ở trong thị trường này nhé thì nó sẽ có bốn cách kiếm tiền nhé mọi người nhé nó sẽ có bốn cách kiếm tiền ở thị trường này bốn cách đó là gì thì đầu tiên đầu tiên sẽ là chơi đấy chơi tức là sao tức là mọi người khi mọi người tham gia vào thị trường này thì mọi người sẽ là những người tự tham gia giao dịch để kiếm lợi nhuận hàng ngày đấy nhưng mà mình khuyên mọi người là chỉ khi nào mà mình có đủ cái kiến thức rồi mình có đủ kiến thức mình có đủ sự tự tin rồi thì mình mới tự tham gia để mình kiếm lợi nhuận hàng ngày thôi nhá mọi người nhá đấy <clears throat> và cái cách thứ hai cách thứ hai là gì cách thứ hai chính là <clears throat> mọi người uh, tham gia làm hệ thống làm hệ thống là quảng cáo PR cho sàn đấy khi mọi người làm hệ thống thì tức là mọi người sẽ mua cái phân quyền đại lý của sàn mua phân quyền đại lý của sàn DNX và mọi người giới thiệu những cái người khác tham gia vào sàn này thì uh, mọi người sẽ ăn được cái ờ, phần trăm hoa hồng dựa trên tổng cái khối lượng giao dịch của những người mà mọi người giới thiệu vào đấy thì đấy chính là cái cách thứ hai để tham gia kiếm tiền trong thị trường này cách thứ ba là gì cách thứ ba là mọi người có thể <clears throat> mua bán cái ờ, USDT ở trên sàn để ờ, kiếm lợi nhuận nhá thì cái cái cái USDT là cái tiền đô ở trên sàn này đây cái tiền tài khoản thực này cái tiền trên sàn này thì cái tiền này sẽ được giao dịch chuyển đổi giữa cộng đồng những người chơi với nhau nhé mọi người nhé đấy thì mọi người có thể ờ, mua bán chênh lệch giá một chút để mọi người ăn lợi nhuận từ đây từ từ từ cái việc uh, mua bán chênh lệch đó đấy thì mọi người cũng có thể kiếm được từ 3 đến 5 phần trăm hàng ngày đấy thì đấy là cái cách thứ ba và cách thứ tư cách thứ tư là gì cách thứ tư thì chính là đào tạo <clears throat> khi mà mọi người bắt đầu tham gia thì mọi người chắc hẳn mọi người cũng biết là trong cái thị trường này có rất chi là nhiều người À, có rất là nhiều kinh nghiệm rồi đấy có những đội nhóm mạnh có nhiều kinh nghiệm rồi họ đã đào tạo rất là nhiều rồi đấy thì bắt đầu họ mở các cái lớp đào tạo các lớp đào tạo uh, xây dựng hệ thống này lớp đào tạo về chơi này đào tạo uh, về quản lý hệ thống um, xây dựng hệ thống cách ừ, chơi <clears throat> uh, thì đó mỗi một khóa học đó thì uh, họ sẽ lấy các cái chi phí dạy học đấy từ khoảng độ từ 3 à, đến 500 đô một khóa chẳng hạn đấy ví dụ như thế thì đấy chính là cái cách thứ tư mà mọi người có thể kiếm được tiền ở trong cái thị trường này đấy <clears throat> ok thì uh, <clears throat> có lẽ là hôm nay mình sẽ xin uh, kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây thôi đấy thì um, mọi người có những cái thắc mắc gì thì mọi người có thể uh, comment ở phía dưới thì mình có thể giải đáp cho mọi người nhé <clears throat> ok thì um, mình uh, xin phép kết thúc video ở đây thôi cảm ơn mọi người chào mọi người hẹn gặp lại uh, mọi người vào trong các cái ờ, video tiếp theo của mình nhé mình sẽ làm một chuỗi các cái video chia sẻ về những cái kiến thức khi mà tham gia vào cái sàn này thì mong là mọi người sẽ ủng hộ nhé.